yama subang wiya plangala nhân toya vin chiều à piam mẹ tùy lối pam gần thiên bé biên nhang ở vô ba gần na thiên na bé chẳng yang cho tiêu diệt thiên na gần na sẽ chẳng lo à hèn lo Oh,